hello xin chào hello xin chào cả gia đình thân yêu nha ừ. các bạn và cô thầy kính mến hôm Đó dạ. nay chúng ta sẽ ăn các món đó độc đáo nha cả nhà Đấy. Wow, rất chúng ta... là độc đáo ừ, luôn nha rất là ngon nha rất vâng đúng rồi dạ. chúng ta sẽ ăn món ừ. à bò bóp gỏi nha ờ. bắp bò bóp gỏi bóp bò thân bò bóp gỏi nha ờ. bò Cuba nha rất là ngon nha cả nhà đó này chúng ta ăn bò Cuba chứ không phải bò bò đơn giản đâu nha đó ăn bò Cuba rất là ngon ở sớ thịt rất là dài rồi trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ dùng các nước sốt wow nước sốt rất là ngon nha cả nhà wow nước sốt nè đã không wow nước sốt làm sẵn ta sẽ trộn vô rất là tuyệt chiều nha đó có các loại rau gia vị à, có thêm ít đậu phộng vô rất là ngon à, chứ rồi chúng ngon. ta thịt rắc và nước mắm thần thánh của Minh Thư nữa nha wow à, nước mắm siêu cay đúng rồi nước mắm siêu cay của Minh Thư rồi không chờ đợi lâu nữa nói xàm xàm ta sẽ quất vô trộn nha đó đúng rồi sẽ trộn lên rất ngon rồi cả nhà đó nó nhiều quá dư quá thì mình phải để chấm đó chúng ta sẽ rắc rau lên cả nhà uhm, rau lên đó sẽ rau lên và chúng ta sẽ trộn lên wow rất là tuyệt vời ngon ơi là ngon bước cuối cùng là mình phải rắc đậu lên đúng rồi chính xác Đây. Mà bằng bình thường nó chính xác luôn rồi chúng ta sẽ làm cho nó đẹp mình một ít nước mắm nữa nha ít nước sốt nữa nó ngon ừ. đó nước sốt rất ngon cả nhà uhm, ngon quá rồi chúng ta sẽ đặt đậu phộng lên uhm. Ừ. đậu phộng lên đó tôi sẽ wow. đậu phộng lên ngon ngon cả nhà wow rất là tuyệt vời uhm với sớ thịt rất là ngon cả nhà đó sực gà bột cô ban nha cả nhà rất là ngon wow nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn nha à, rất là ngon ừ. rau gia vị ngò nó thấm vô rất là ngon tuyệt vời cả nhà đậu phộng còn đây là một ít uh, cà rốt Đà Lạt à, cà rốt Đà Lạt cũng rất là ngon nguyên trái uhm. Xin mời cả nhà nghe và chúng ta sẽ ăn thêm với bánh phồng tôm nha. Kẹp với bánh phồng tôm rất là ngon. Đúng rồi, bánh phồng tôm rất là ngon nha cả nhà. Rồi không chờ đợi lắm nữa, chúng ta xin mời thôi, ăn thôi. Mời đây, mời đây bạn nào quốc đi, xúc đường hốt. À, ai muốn ăn bánh phồng tôm ăn còn không thì chúng ta sẽ ăn một ít. Này, bánh đa. này bánh đa, rồi miền Nam gọi là bánh tráng. Đó ừ, chúng ờ, ta sẽ dùng bánh đa tùy nghe cả nhà ồ này đó xin mời ừ. Mình ăn ừ, Rồi cái bánh hồng con Rất ngon, rất giòn Ngon lắm mọi người ừ. Wow. Ừ. Ừ. rất ừ. dạ. ừ. ngon ừ. Đã ừ. Yeah. Ừ. Ừ nó hấp rồi không ừ, ừ, ừ, ngon kẹp chưa rất ngon uhm, ngon chấm một miếng uhm. Uhm. Ăn nhanh nào uhm, Thư kẹp đi uhm. Một nè, hai nè Thư kẹp vô Không uhm. uhm. Ngon quá Ngon. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Ừ và đừng quên à, tuân thủ năm cao bộ y tế nha uhm, ừ. à, rất là ngon nha à, uhm. cà rốt Đà Lạt ha uhm, ngon ơi là ngon uhm. Ừ. hãy bảo vệ cho gia đình khi lúc cần thiết nha mọi người ừ, đúng rồi hãy bảo vệ vệ cho gia đình mình nha ừ. mọi lúc mọi nơi nha uhm. an toàn uhm. phải thịnh vượng nha mọi người đúng rồi 嗯。Dạ ừ. ừ. nhạt À, ừ. ừ. ăn đủ thứ được hết, kẹp thật chứ không? Dạ. Ừ. À, kẹp thịt như vậy nè. Ừ. À, kẹp là. Đó. Rất là ngon. Mà ừ. ăn ăn ăn mình rau riêng. Rất ngon. Rất ngon rồi rất ngon ừ. ừ. đây sẽ kẹp thịt vô ngay cả nhà Đó, thịt rào củ ừ, nước sốt rất là ngon ừ. Ừ. Yeah, dạ, yeah. Dạ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. ừ, ăn thử bánh bông tôm ấy ừ. tôm ngon quá ừ. nó còn tôm nhiều ừ. giòn ừ. giòn dai nữa ừ. Đúng không? Ừ. ừ. rau gia vị luôn cả nhà ừ. Ừ, đủ số loại rau gia vị thì chúng ta có, quyền lựa chọn nha ừ. rất là ngon ừ. nhìn rất là bắt mắt nha ừ. Ừ. quá ừ. quá tuyệt ừ trên mức tuyệt nha cả nhà ừ. tuyệt vời quá đi thôi ha ha ừ. ừ. ừ. cả nhà mà ai dùng được à, con món đậu này rất là ngon à, mát gió các bạn ừ. mà gạo chống uh, thiếu vitamin C hoặc là chất xơ à, rất là ngon đố các bạn luôn ừ, ừ, ừ, đó là đậu á đúng không nào đũa đũa vào quyện với um, bò thăng và bò bắp của cô bé rất là ngon mình đã đặt hàng lâu lắm mới có được loại bò này đó Bò này à, là chúng ta gì chúng ta sẽ thái mềm. Ừ. Hấp đi và thái mềm. Ừ. Ừ. Hôm ừ. nay thời tiết Bình Dương rất là đẹp. Mời cả nhà. Chiều mưa, ừ. sáng nắng tạnh, mưa dông. bớt giãn cách rồi mà chúng ta sẽ không thể nào chủ quan lơ là đó được phải tuân thủ 5 k nha các bạn nó đã nha ăn ừ. Ừ. cả nhà yêu thích kênh Minh Bà Rò dạ, Bình Mình... Dương Minh Nguyễn Anh Dương ừ, chúng ta bình luận bên dưới cho một lượt nha và có nút đỏ nếu mất nút rồi thì sẽ thành công ừ, bấm nút màu đỏ bạn thư nói nhanh bạn các bạn nghe em rõ nha mọi người nghe em rõ bấm nút màu đỏ bên dưới chữ đăng ký chữ đăng ký nó sẽ đổi màu khác à, là đã thành công mà đăng ký thành công chúng ta sẽ nhận được video clip mới nhất hàng ngày một càng miễn phí đúng rồi video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha rất là tuyệt nha <clears throat> mời cả nhà ăn uhm, rất ngon uhm. các cô chú ha các anh chị các bạn uhm. Ừ. có món ăn nào ngon nha comment xuống dưới uhm, cho thư uhm. và ekip uhm. thư và cả ekip hãy làm món đó cho mọi người ăn uhm trong video có điều gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha ừ. và bỏ qua ừ. anh thư và ừ. minh nguyễn và ý ừ, kiến ừ. chương trình Mmm. qua gọi đường dây nóng không chín bảy bảy năm sáu không năm sáu hai nha mọi người ừ, cảm ơn Cảm ơn rất nhiều mọi người ừ, chất lượng ha ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. rất ngon ừ. ừ. ngon quá mà ừ. Nguyễn chưa ăn kìa là nó cơm đã rớt xuống rồi ừ. đúng không Nước ừ. thấm rất ngon, nước sốt thấm rất là ngon cả nhà. Ừ. Nó ừ. nghĩ nhà bánh một cơm nó nghe gần gần vậy thôi mà nó ngon. Ừ. Đúng không? Đúng không? vâng cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều nha chúc sức khỏe cả nhà và đại gia đình nha ừ. Dạ đã hết các giảng rồi chúng ta đừng quên tuân thủ 5K nha là điều tốt ừ, và yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc Minh Nguyễn xin đăng ký một lượt bên dưới chữ màu đỏ nha đăng ký thành công hàng ngày Wow, cảm ơn nha. Và bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin nói nói lời chào tạm biệt. Bye bye.